Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá à, Ngày hôm qua mình có lên cho anh em ở hai trận đấu của vòng 1, à, vòng bảng cúp C1 Cái vòng cuối cùng của lượt đi Trận đấu giữa Chelsea và AC Milan cũng như trận đấu giữa Sevilla và Borussia Dortmund Thì à, anh em nào mà đã theo dõi trên kênh thì anh em chúng ta cũng à, lượm được à, một kèo đúng không? Khi mà hai trận đấu này thì mình lên cho anh em à, ba kèo Chelsea và AC Milan thì mình có đi cho anh em đi đấy là cái tài 2.5 và Sevilla và Borussia Dortmund thì mình có cho anh em đi cũng đi cái tài 2.5 cũng như là Sevilla được chấp 0.25 thì ngày hôm qua tỷ số là 4-1 cho Borussia Dortmund thì trận này anh em chúng ta hòa kèo đấy. Tuy nhiên thì ở trong nhóm thì tất nhiên rồi đây chỉ là những loạt trận uh, vào lúc 2 giờ thì loạt trận vào lúc 11 giờ 45 thì mình cũng có lên cho anh em trận đấu giữa RB Leipzig và Celtic à, trận đấu này thì một đường thẳng thôi anh em RB Leipzig chấp 1 này cả tài trên dưới cả trận 3 và RB Leipzig hiệp 1 thì anh em chúng ta đã hút full cả ba mã kèo này anh em nhé đó, hiệp 1 thì RB Leipzig đã có một bàn thắng cũng như chúng ta tiến thắng với cái mã đấy là 0.5 cũng như là sang hiệp 2 thì đã có đến tận 3 bàn thắng được ghi và hai bàn thắng thuộc về ờ, uh, RB Đó, thì anh em chúng ta cũng chiến thắng được với cái kèo chấp 1. Thì một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em ở trong nhóm Ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được với những cái má kèo mà mình đã đẩy cho anh em Ngoài trận đấu uh, ờ, 11 giờ 45 OB Leipzig và Celtic thì mình cũng có đẩy cho anh em những cái trận đấu khác như là trận đấu giữa Chelsea và AC Milan cũng như là trận đấu giữa Real Madrid và Shakhtar Donetsk này cũng như là những cái trận đấu của Paris Saint-Germain và Benfica nữa. <clears throat> Đấy. Ngày hôm qua thì ờ, với cái trận đấu của Manchester City ấy thì anh em chúng ta hầu như đã bú luôn cả à, tất cả những mã kèo ở ngay hiệp 1 rồi đúng không? Với việc là Manchester City đã có 3 bàn thắng ngay ở trong hiệp 1. Đó, nổ tài hiệp 1, Manchester City hiệp 1 cũng như là Manchester City tất cả trận rồi. Thì một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm nhá. Ngày hôm qua thì mình cũng nói rồi ở trên kênh ấy thì mình cũng ờ, chỉ ờ, có thể lên được cho anh em nhiều nhất đấy là 3 trận thôi, còn không thì mình cũng sẽ lên đều cho anh em hai trận đấu. Tuy nhiên thì ở trên kênh thì chỉ là những cái kèo tham khảo thôi. Có rất nhiều uh, uh, người là nhắn tin đúng không? Cũng như là bình luận uh, những video bảo mình là không có công bằng với tất cả những cộng đồng anh em mà xem YouTube thì mình cũng nói luôn đấy là mình cũng đã nói với anh em rồi. Ở trên YouTube chỉ là những cái kèo tham khảo. Nên là anh em mà muốn đi uh, cùng thuyền với mình cũng như là muốn nhận được những cái tiếp kèo mà mình đẩy thì anh em cứ liên hệ với mình mình sẽ cho anh em vào trong nhóm để anh em chúng ta nhận được những cái tiếp kèo nóng nha vì ở trong ờ, <clears throat> trong nhóm đấy thì khi nào trận đấu bắt đầu thì khi đấy mình mới đẩy kèo còn những cái kèo mà mình đẩy ở trên kênh đấy nó rất là xa so với uh, khi trận đấu bắt đầu hay là bóng uh, bóng lăn đúng không đấy mình phải làm trước khoảng tầm đến gần 10 tiếng đồng hồ cơ mà. Vì vậy nên là kèo nhảy thì nó là điều tất yếu, không thể nào mà chúng ta có thể nào mà uh, giữ được một cái mã kèo hay là giữ được một cái tỷ lệ kèo cố định trong vòng 10 tiếng đồng hồ được đúng không? Đấy. Thì uh, quay lại trở lại <clears throat> với uh, vấn đề chính ngày uh, hôm qua À, dạng sáng ngày hôm nay thì cũng uh, chúc mừng tất cả anh em đi cửa trên nhá. Hầu hết tất cả những cái trận đấu đi cửa trên thì cũng đã có được niềm vui rồi cũng như là những đội bóng được đánh giá cao đội bóng bóng được đánh giá cửa trên thì đã có những chiến thắng của mình chỉ có duy nhất trận đấu giữa Benfica và Paris Saint-Germain thì à, có tỷ số là hòa một điều thôi và Paris Saint-Germain cũng chỉ có được một điểm trước Benfica và hết cái lượt trận à, lượt đi của cúp C1 thì chúng ta lại tiếp tục với cúp C2 uh, Buổi tối ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những trận đấu hấp dẫn cũng như là đáng để anh em chúng ta đầu tư này. À, Zurich và PSV. Rồi là trận đấu giữa Union Berlin và Mamo. Trận đấu giữa MU và Nicosia. Trận đấu giữa Sepri và Real Sociedad cũng như là trận đấu uh, của Lazio và Stuttgart này cũng như là AS Monaco đấy rất nhiều những trận đấu của những ờ, đội bóng có tên tuổi thì ờ, mình sẽ làm trận đấu mình nghĩ rằng rất nhiều anh em quan tâm nhất đấy là trận đấu giữa MU và Nicosia ở cuối tuần vừa qua thì ờ, MU đã để thua với một tỷ số khá đậm trước Manchester City đúng không? <clears throat> Tất nhiên là trận đấu đấy thì ờ, với những cái cổ động viên, kể cả cổ động viên của MU cũng như là những cổ động viên trung trung lập ấy <clears throat> thì họ cảm thấy rằng trận thua của MU cũng là một trận thua xứng đáng thôi. Cũng không có quá ờ, gọi là quá nhiều về ờ, cái sự thiệt thòi hay là bất mãn ở trong trận thua đấy cả. Khi mà thật sự mà nói Manchester City thời điểm này họ quá mạnh. Trận đấu đối đầu cũng như là trận derby thành Manchester thì đó là một trận đấu một chiều. Thật sự mà nói như vậy. <clears throat> thì quay trở lại với việc là đã để thua uh, khá đậm trước Manchester City thì trận đấu này chắc chắn rồi. MU sẽ phải có một chiến thắng để lấy lại được niềm tin của người hâm mộ cũng như là có thể khích lệ, động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ Manchester. À, điểm qua một chút thì à, với phong độ hiện tại mình à, thấy rằng à, Manchester cũng có một phong độ khá là ổn định ở đấu trường quốc nội anh em nhé, đấu trường quốc nội thôi. Với việc là thua Manchester City thì không nói rồi, bỏ qua Manchester City đi thì những trận đấu vừa qua của MU ở giải quốc nội khá là tốt và ở C2 ở C2 trận đấu đầu tiên họ để thua Real Sociedad sau đấy thì họ lại ừ, có điểm ở với Sepri rồi một đội bóng được đánh giá là yếu hơn hẳn đó và tương tự thôi với ờ, trận đấu này cũng vậy Omonia cũng được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Manchester và trận đấu này thì ờ, tuy nhiên thì trận đấu này MU lại phải thi đấu trên sân khách anh em <clears throat> phải thi đấu trên sân khách nhá hiện tại thì ờ, trên bảng xếp hạng ấy thì Real Sociedad là đội bóng xếp đầu với 6 điểm sau hai trận thắng đầu tiên. À, tiếp theo đấy là Sheffield rồi lại đến MU. À, ờ, MU và Sheffield có điểm số bằng nhau tuy nhiên thì hiệu số thì Sheffield vẫn ờ, nhỉnh hơn so với Manchester. Đấy. Đây sẽ là trận đấu mà MU quyết định rằng tấm vé nào là tấm vé dành cho Manchester, tấm vé cuối cùng của cái bảng đấu này. Đấy. Ờ, chắc chắn rồi, Real Sociedad thì, ờ, gần như chắc chắn là họ sẽ có cái tấm vé đi tiếp rồi khi mà trận đấu tối ngày hôm nay họ chỉ gặp với Sheffield thôi. Còn Manchester họ cũng có quyền quyết định của mình mà, đúng không? Có quyền tự quyết với cái tấm vé còn lại. Ờ, điểm qua một chút về, ờ, kèo, hiện tại thì kèo handicap đang là Manchester chấp đội chủ nhà 1.75. MU đang chấp đội chủ nhà 1.75 anh em nhá. Sau đấy là trên dưới cả trận đang là tổng bàn thắng 3 hòa. À, kèo thẻ 3.5 và kèo góc là 9.5. À, ờ, với cái việc mà tỷ lệ chấp mình đang cảm thấy là nó hơi cao nhỉ. Mình cảm thấy cũng hơi cao anh em ạ, 1.75. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ chốt cho anh em à, hai cái mã nhé chốt cho anh em hai cái mã để anh em chúng ta có thể đi trong trận đấu này này à, mã thứ nhất đấy là cái mã 3.5 thẻ cái tài thẻ mã đầu tiên là mã thẻ anh em nhá mình nghĩ mã thẻ là cái mã sáng nhất trong trận đấu này tài thẻ tài thẻ 3.5 đấy tài thẻ 3.5 và một à, cái nữa đó là cái mã trên dưới cả trận ba hòa ba hòa thật sự ờ, mình sẽ cho anh em như thế này nếu như anh em đi cái tài ba hòa được chưa anh em đi cái tài ba hòa nhá anh em đi cái tài ba hòa thì lót cho mình cái tỷ số lót cho mình tỷ số này đó là 10 và 20 lót cho mình tỷ số 10 nhá 10 và 20 cho mình. Đấy. Đây sẽ là ba cái mã, bốn cái mã chứ mà mình sẽ ờ, cho anh em tham khảo để anh em chúng ta đi trong buổi tối ngày hôm nay nhé Còn tất nhiên rồi, những cái mã kèo khác cũng như là những cái mã kèo mà có tỷ ăn tỷ lệ ăn cao hơn ấy thì mình cũng đã khuyên anh em này tốt nhất là khi nào bóng lăn thì anh em chúng ta đi cũng như là nếu anh em ờ, tham gia vào nhóm mình thì tất nhiên rồi sẽ có những cái kèo khác nữa để cho anh em chúng ta đi trong cái trận đấu này thôi